ừ dần đi đi quay chút anh mình sẽ quay à, cái dàn hoa ở đây trước một chút nha đó bạn thấy rộng không à chú hoa đang bảo dưỡng hả nó không để tinh hoa mình cũng không biết nó là hoa gì hết đó bạn thấy người ta đi đông đúng không bữa nay là còn tết mà phía bên kia sẽ là cái dàn mướp 50.000 một ván <coughs> chụp được tấm hình cực khổ á bạn ơi <laughs> đây là bông gì đây cái bông người ta hay trồng á ngay chỗ ờ, quảng trường mình cũng có một đống rồi mình không biết á quả thơm không gửi thơm không tôi quét đó cô mê chụp hình nè nướng mà nướng mà dương luôn Ừ. đi mèo review à, tới à, vườn hoa hướng dương ừ. hướng dương này các bạn mình đang theo chân của mèo đây quay cái bông cho bạn xem nha nó sẽ quay theo hướng mặt trời nha các bạn đó cho là sẽ có những con am này quay cận cảnh cho bạn xem luôn cảnh am nó lấy nè chụp được chưa hoa hướng dương là nhiều nhất sao anh lại Mèo Chụp tấm Chụp tấm Chụp ý Chụp ý Đó Rồi bây giờ mình sẽ lên trước kia mình bắn mình quay xuống nha mẹ nè Bảo Ngước cái mặt lên Rồi Ok Nâng ngoài À? ồ nắng quá Đó. Hồ quá rộng luôn á Ở bên kia đấy kìa Một luôn

đen Ừ, do, nó cũng đen. Ờ. Do cái do, do nó đang nữa.